Xin chào ờ, tất cả anh em Hôm nay ờ, tôi muốn gửi đến anh em một cái ờ, dòng sản phẩm máy phân âm hột tài xỉu áp dụng cho những anh em nào đi chơi tài xỉu đặc biệt là anh em tay con đang thua tha thì có thể sử dụng cái máy này khi ta sử dụng cái máy này thì máy sẽ phân tích cho chúng ta biết được âm lượng của bộ hột này nó rơi xuống dĩa và qua đó phân tích được cái khi nào mà mặt nhất nhị tam nó nổi lên và mặt tứ ngũ lục nổi lên thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau khi có mặt nhất nhị tam nó nổi lên trên và mặt tứ ngũ lục dưới thì máy sẽ rung chúng ta biết theo nhịp rung nó là hai cái ngắn còn nếu như mà tứ ngũ lục nổi lên thì nó sẽ là rung một cái dài và đây nó là cái cục dung tôi sẽ test thử qua 500 và nắp dĩa hột cho anh em luôn Đấy, hoàn toàn chúng ta không hít cả đúng chưa đó là về thử 500 bây giờ tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ test luôn cách à, nhanh chóng khi vào chơi anh em chỉ cần bật cái công tắc này lên thôi khi vào chơi anh em chỉ cần bật cái công tắc này lên đây nó là cái công tắc này chúng ta gạt qua này thì khi gạt lên mà máy nó sẽ rung hai cái và chúng ta tiếp tục ấn cái nút trắng này nó máy nó sẽ rung hai cái nữa bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem nhé nhưng bây giờ không rung không rung thì có nghĩa là máy không phân tích được khi à, máy không phân tích được thì chúng ta không nên đánh chúng ta sẽ bỏ trên này Đó, như bây giờ nó rung một cái hai cái ngắn hai cái thì tất nhiên nó biết được trong có có nhất nhị và tam thì chúng ta biết nên đánh con gì ấy. đánh xỉu không ạ đó hai con tam và một con tứ xỉu 10 bây giờ nó rung một cái dài anh em nhé rung một cái dài như thế này có nghĩa là có con tứ ngũ lục và có tứ ngũ lục thì chúng ta sẽ đánh tài đó ngũ lục và tam ngũ lục tiếp tục vẫn là một cái dài anh em nhé một cái dài này chúng ta sẽ đặt vào tài và đặt nếu như để chính xác chúng ta sẽ đặt vào ngũ lục tài Đó, có con lục như chán này và trường hợp chén phản nhưng mà chúng ta vẫn có cửa ăn bởi vì chúng ta sẽ đặt vào cả lục và mặc dù nó về xỉu nhưng mà vẫn có con lục chúng ta chỉ hòa tiền thôi như chén này máy không phân tích được chúng ta sẽ bỏ khu trên khác đánh trên khác nữa bây giờ là một cái dài anh em nhé một cái dài thì chúng ta biết nhân đặt vào cái gì ấy. chúng ta sẽ đặt vào ngũ lục tài đó ngũ lục và có một con nhất bây giờ máy hoàn toàn không nghe thấy gì thì chúng ta không thấy rung chúng ta nên bỏ bỏ chén này không nên đánh đó, bây giờ máy đã rung rất là dài chúng ta sẽ đặt vào cửa tài anh em nhé đây nó là một đường phản này bởi vì sao có hai con có hai con tứ như tôi nói từ lúc ban đầu ấy có nghĩa là khi máy rơi xuống thì có tứ ngũ lục nó rơi ngửa lên à, thì nó sẽ phân tích cho chúng ta biết ở bên trong nó sẽ về à, về tài còn nhất nhị xỉu thì nó sẽ là một cái hai cái ngắn còn tứ ngũ lục nó sẽ là một cái dài như vừa rồi là hai con tứ thì trường hợp đây là chén phản nhưng mà chén phản của chúng ta thì trong tay xỉu nó cũng chuyện bình thường chén này bỏ đó như chén này chắc chắn là về tài chúng ta sẽ đánh ngũ lục tài đó ngũ lục và tài đúng không ạ như chén này là một dung một cái dài một cái dài chắc chắn là có con lục và con ngũ thì chúng ta sẽ đặt vào cửa tài đó hai con ngũ và một con tam tôi sẽ thử cho anh em một trận cuối này. đó bây giờ hai cái ngắn hai cái ngắn tất nhiên là xỉu chúng ta sẽ đặt vào nhất nhị xỉu đó nhất nhị tứ và về xỉu Đấy. anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ sản phẩm máy à, phân âm hồ tay xỉu này thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé một lần nữa xin à, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em anh em vào xem nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ để biết những cái sản phẩm mới nhất